Phần thứ nhất, chúng ta ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Trong những bài ở tuần trước, các con đã được học, đã được ôn từ chỉ đặc điểm. Và con thấy đấy, từ chỉ đặc điểm vô cùng là rộng lớn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm từ chỉ đặc điểm xoay quanh người và vật. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thứ nhất. Yêu cầu của bài là tìm từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong bài. Nào, Chúng ta sẽ xem nhân vật trong bài được nói đến là ai. Cô giới thiệu với các con bài thơ của tác giả Võ Quảng. Bài thơ Anh đom đóm. Các con xem, anh đom đóm trong bài này làm công việc gì và ta sẽ lựa chọn đặc điểm gì cho nhân vật này nhé. Anh đom đóm. Mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần, lên đèn đi gác theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm, lo cho người ngủ. Từng bước, từng bước, vung ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng như sao bừng nở. Gà đâu rộn dịp, gáy sáng đằng đông, tắt ngọn đèn lồng, đóm lui về nghỉ. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu hình ảnh của anh Đom Đóm qua lời thơ của tác giả Võ Quảng. Vậy trong lời thơ này, tác giả muốn giới thiệu tới công việc của đom đóm, đó là đi gác. Và đom đóm đã làm việc như thế nào? Đom đóm làm việc rất chuyên cần. Bây giờ, theo yêu cầu của bài, ta sẽ tìm những từ chỉ đặc điểm của nhân vật đom đóm nhé. Ngay khổ thơ thứ nhất, tác giả đã giới thiệu đặc điểm của đom đóm, đó là chuyên cần.